Xin chào tất cả các quý anh chị. Đây là dự án Lazy New City được phát triển bởi tập đoàn Giác Khôi, tổng đại lý tiếp thị và phân phối công ty cổ phần DKRA Việt Nam. Với quy mô diện tích dự án là 43.4 hecta, cơ cấu sản phẩm là 1.071 nhà phố thương mại biển và 70 shop house biển cùng với 67 biệt thự biển. Về tiện ích nội khu thì gồm 6 cụm thương mại dịch vụ, 4 chung cư cao tầng, 2 trường mầm non, 4 công viên nội khu và 3 công viên bờ biển. Hiện nay em Khoa đi đi một vòng quanh dự án và dự án này là có lợi thế cạnh tranh là nó có hai mặt giáp biển thì các lô ở đây xây nhà lên thì gần như là đều có view biển hết thì mỗi lô dao động từ 80 mét vuông cho tới 250 mét vuông thì thị xã La Di Bình Thuận có gần như là những nét tương đồng như là Bình Định, Khánh Hòa. Thế thì ngày hôm nay Bình Thuận cũng đang trong quá trình hoàn thiện cao tốc dầu dây Phan Thiết và sân bay Phan Thiết đã và đang được khởi công. Và thêm cái nữa là vị trí của dự án này nằm ngay trên bãi biển Tam Giác Vàng giữa Sài Gòn, Bình Thuận, Vũng Tàu. Được mệnh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh thì nơi đây có rất nhiều resort gọi là thủ phủ của các resort. Và cái khu này khi xây nhà lên thì chắc chắn có thể đem vào cho thuê khai thác một cách hiệu quả Thứ nhất là không có mùa đông, nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ C. Thì nên khai thác du lịch ở đây thì mình có thể khai thác quanh năm và khai thác trọn vẹn. Và đặc biệt khi mà cao tốc thông xong thì chúng ta sẽ đón một lượng khách khổng lồ từ Hồ Chí Minh về. Anh chị có thể nhìn từ trên bản đồ thì Hồ Chí Minh mình nó gấp đôi Hà Nội và dân số nó cũng đông hơn. Và đặc biệt dân Sài Gòn thì rất là chịu chơi. Chính vì thế mà ngày hôm nay anh chị quyết định đầu tư được một lô đất ở đây thì mỗi lô đất như một ngũ đồng tiền nằm ngủ hàng Dũng vẫn chạy vào túi Một lô là một hũ, 10 lô là 10 hũ Và đặc biệt khi cái sân bay sẵn xong Thì khách Hà Nội bay từ Nội Bài vào thẳng tới Phan Thiết luôn Mà không phải thông qua Tân Sơn Nhất rồi mới đến thị xã La Di mình Và ngày hôm nay chính là cái thời điểm mà ông bà ta gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa Cho các anh chị đầu tư và sở hữu cho mình một lô đất ở đây Rất là đẹp, rất là tuyệt vời Cảm ơn anh chị đã lắng nghe rất nhiều Em Khoa, chuyên viên tư vấn của tập đoàn Danh Khôi gửi đến anh chị